Hello cả nhà Lại là Toàn đây Hôm nay Toàn cùng cả nhà Phân tích Một chủ đề Đó là đầu tư bất động sản theo nhóm Vậy ưu điểm Nhược điểm của đầu tư theo nhóm như thế nào Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích Đầu tiên thì à, Đầu tư theo nhóm dành cho những ai Đó là những người đã có kinh nghiệm đầu tư những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những người cùng chí hướng cùng làm một thị trường cùng một quan điểm cùng một suy nghĩ tại một thị trường đó và đây là những nhà đầu tư cực kỳ chuyên nghiệp nha cả nhà đã có kinh nghiệm trải qua rất là nhiều phi vụ thương vụ đầu tư khác nhau ở nhiều thị trường thì à, mới kết hợp được những nhiều anh em lại với nhau để mà đầu tư theo nhóm như vậy thì à, rất là nhiều nhóm đầu tư đã phát lên cũng như là đã giành chiến thắng và đã thành công với thời gian ngắn trên một thị trường nhất định nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nhà đầu tư nhiều nhóm đầu tư thất bại bởi vì họ chưa đủ kinh nghiệm à, suy nghĩ còn lệch lạc và đặc biệt là chưa có cùng chí hướng nhưng mà đã vội à, thành lập nhóm và chu đầu tư thì đầu tư à, theo nhóm có rất là nhiều mặt hạn chế cũng như là cũng có rất là nhiều ưu điểm thì đầu tiên ưu điểm đó là chia sẻ cơ hội phân tích rủi ro và đúng như vậy nha cả nhà lấy ví dụ như ở thị trường đồng phú BKMX đồng phú thì toàn thái có rất là nhiều nhóm nhà đầu tư kết hợp lại với nhau tầm khoảng 5 người 7 người và thậm chí là 10 người ở nhiều thị trường khác đến đây và những nhóm nhà đầu tư này chuyên mua những dạng đất lớn sau đó phân lô ra và bán lẻ thu lại một lợi nhuận lý tưởng và đây là những nhóm nhà đầu tư cũng như là tại thị trường BKMX Đồng Phú mà Toàn đã chứng kiến và đã nhìn thấy và Toàn cũng đang cố gắng học hỏi và cố gắng bám theo bất động sản công nghiệp tại vì đây là một trong những cái dạng bất động sản mà có khá là nhiều tiềm năng và ưu điểm thứ hai đó là dòng tiền lớn một người thì có một số tiền ít nhưng mà nhiều người gom lại sẽ có một số tiền nhiều giống như là một cây làm chẳng nên non nhưng mà ba cây chậm lại thì à, nên hồn núi cao đúng như cả nhà chính xác và khi mà 5 người 7 người hoặc 10 người gom tiền lại mỗi người khoảng vài tỷ thì chúng ta sẽ có vài chục tỷ đúng không ạ chúng ta sẽ mua một mảnh đất lớn và chúng ta sẽ phân lô bán nền cực kỳ dễ dàng hay nếu chúng ta không phân lô thì chúng ta cũng bán lại một cái với một cái lợi nhuận khá là lý tưởng ở đây cũng khá là nhóm nhiều nhiều nhóm đã bán trước khi phân lô nha cả nhà hoặc là đưa ra uh, phương án để mà phân lô cho những nhà đầu tư sâu và ưu điểm thứ ba đó là được đi du lịch nhiều tại vì sao ạ à? cứ mỗi một thị trường thì sẽ có một cái hay một cái mới cho nên à, những nhóm nào mà thành công á làm được nhiều thị trường thì sẽ cùng nhau đi đến một cái thị trường mới để mà cùng nhau tìm hiểu phân tích à, làm quen với những vâng. môi giới tại địa phương đó làm quen với à, chính quyền địa phương và tất cả gì hiện tại đang có tại thị trường bất động sản đó toàn lấy ví dụ hiện tại toàn đang làm thị trường BKMX đồng phố nhưng mà có một thị trường khác đang nổi lên và đang rất là tốt đó là BKMX Bình Thuận như vậy thì hiện tại nhóm của toàn đang muốn là sau dịch nhóm của toàn sẽ ra những hàng tại BKMX đồng phú sau đó sẽ đi một chuyến gọi là đi du lịch một chuyến ra Bình Thuận ra thị trường Bình Thuận và tìm hiểu tại đó tìm hiểu thị trường với cái mắt Bình Thuận có những điểm nào tốt điểm nào chưa tốt và cách làm như thế nào và sẽ chiến và sẽ làm tại thị trường Bình Thuận và dự kiến của nhóm toàn sẽ làm hai thị trường song song đó là Bigamax Bình Thuận và Bigamax Đồng Phú đó là vừa tương lai cũng như là vừa kế hoạch nhưng mà ưu đó đây là những cái ưu điểm của đầu tư theo nhóm nha cả nhà à, có ba ưu điểm nhưng bên cạnh đó thì à, cũng có những cái gọi là nhược điểm lấy ví dụ không cùng quan điểm của một người trong một nhóm dù trong nhóm 5 người 5 người nhưng mà có một người thôi đã không cùng quan điểm rồi thì nhóm này cũng khó là phát triển cũng như là khó đi hoặc là người mà không cùng quan điểm sẽ bị loại ngay tức khắc đó mà bốn người còn lại sẽ bắt đầu chiến tiếp bắt đầu à, đi tiếp vào những thị trường khác cái tiếp theo cái điều quan trọng là cái người leader tức là cái người chủ nhóm phải là cái người thật sự dày dặn dày dặn kinh nghiệm có nhiều kiến thức cũng như là là một người công tâm công tâm nha cả nhà đó mà khi mà nhóm xảy ra một quan điểm nào đó mà những thành viên trong nhóm không đồng quan điểm với nhau thì người leader này người chủ nhóm này sẽ người đứng ra dàn xếp làm sao cho phù hợp nhất điều quan trọng thứ hai đó là tất cả mọi thành viên trong nhóm cho dù như thế nào cho dù bằng lượng như thế nào thì những người trong nhóm phải kết thúc bằng một quan điểm chung của cả nhóm chứ không thể nào mà sau không thể nào mà giữ quan điểm của mình sau đó là mình trở thành là người không cùng quan điểm cùng với cả nhóm cho nên quan điểm là một trong những cái điều quan trọng tiếp theo nữa khi mà người leader cầm tiền của nhóm đầu tư chung á thì người leader phải làm sao số tiền này đi đúng và đúng theo định hướng của nhóm có nhiều trường hợp người leader cầm tiền của thành viên nhóm sau đó là sử dụng sai mục đích và xảy ra trường hợp là thiếu tiền hoặc là những uh, trường hợp mình thấy là một lô đất ví dụ giá 5 tỷ và người leader đi uh, thương lượng thì còn 4 tỷ nữa nhưng mà vừa vẫn báo là 5 tỷ thì sẽ xảy ra mâu thuẫn cho nên người leader phải là người công tâm và đầu tư thương nhóm nó có rất là nhiều rất là nhiều rủi ro và về pháp lý rủi ro về pháp lý ví dụ như là nếu trong nhóm 5 người thì à, khi mà giao kèo với nhau cũng như là đưa tiền với nhau thì chỉ bằng niềm tin niềm tin với nhau tôi giao cho ông với số tiền 3 tỷ 5 tỷ 2 tỷ gì đó thì tôi tin ông và ông cầm tiền này đi thỏa thuận hoặc là à, những những người này người năm người này cùng thỏa thuận cùng một văn bản của số tiền đó thì ờ, cũng không có, có gọi là ừ, công chứng hay cũng không có, pháp luật nào can thiệp vào cho nên ờ, cái vừa ờ, pháp lý thì nó lóng léo cho nên cái niềm tin là quan trọng nhất năm người tin nhau thì trở thành một nhóm và tiếp theo nữa chúng ta phải phân tích khi mà đầu tư có lợi hoặc là một người trong nhóm ví dụ như mình một phân lô ra mình thanh lô là là có 50 lô và những người trong nhóm sẽ đồng thời cùng nhau bán cùng nhau bán đúng không ạ thì những người nào bán được thì sẽ trích hoa hồng riêng ra cho người đó chúng ta phải bàn tức là đầu tư theo nhóm phải bàn trước những cái việc đó còn cái việc lợi nhuận là chia chung đó là đầu tư thương nhóm đó cả nhà và có rất là nhiều à, ý kiến và có rất là nhiều nội dung và có rất là nhiều khía cạnh để mà đầu tư thương nhóm nhưng mà toàn thành phát à, phân tích ừ, một số cái khía cạnh mà tổ tình phát nhìn được thì chắc chắn trong một video thì không thể nào phân tích hết được nhưng mà cả nhà xem thấy cần bổ sung những điểm nào những lượng điểm nào những ý kiến nào và những kinh nghiệm nào bài học nào cả nhà đã từng đi qua đã từng có được bài học đó cho bản thân thì hãy cùng nhau comment cùng nhau comment trên à, trang tiktok trên video này của toàn thịnh phát đó mà chúng ta cùng nhau học hỏi lẫn nhau chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau đi lên nha cả nhà và rất vui thì à, cả nhà đã xem à, video này của mình trên kênh tiktok và kênh youtube và chúc cả nhà có một ngày thật sự vui vẻ hạnh phúc và có những lần đầu tư có những thương vụ đầu tư thành công tốt đẹp và đem vào lợi nhuận cho mình cực kỳ lớn và cực kỳ lý tưởng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.